đây là một con đường à, thông cho nên là anh chị có thể là vừa mua ở mua mở văn phòng công ty kinh doanh buôn bán và căn nhà mình thì à, có hướng chính là hướng à, tây nam phù hợp cho những ai thực mệnh thông thí là tây tứ trạch nha quý vị và đây là con đường thông qua nhà căn nhà mình này ở đây thì anh chị có thể là vừa mua ở và mua đêm mướn phòng làm công ty kinh doanh về buôn bán những cái hàng tập hóa cũng được nha quý vị một căn nhà thiết kế theo phong cách tần cổ điển rất đẹp và tuyệt vời và một cái diện tích là ngang 4m2, độ sâu là 21m và được uh, xây dựng với ờ, trên uh, nền đất là một trệt, một lửng, ba lầu với thiết kế theo phong cách tân cổ điển và căn nhà này thì đang có giá bán chỉ với 12 tỷ 800 triệu đồng thôi đã được gia chủ là giảm lên đến gần 1 tỷ đồng rồi và căn nhà mình thì với thiết kế theo phong cách tân cổ điển rất là đẹp và tuyệt vời nha bên ngoài mặt tiền căn nhà chúng ta thì với những các cái phù điêu và những các cái uh, trang trí khu vực bên ngoài mặt tiền của căn nhà mình rất là tuyệt vời thì ở trên quận uh, địa bàn quận Gò Vấp thì ờ, chỉ có một căn nhà này là khác kiểu thôi và một căn nhà này thì uh, xây dựng rất đẹp và tuyệt vời nha quý vị với những căn căn nhà mà xây dựng thiết kế theo cái mẫu này thì rất là hiếm và một theo một cái phong cách villa tân cổ điển nha đây với xây dựng thiết kế trang trí những các cái hoa văn chi tiết của căn nhà mình rất là đẹp và tuyệt vời nha quý vị và tiếp đến thì em sẽ mời ờ, tất cả cô chú anh chị khách hàng mình ờ, chúng ta di chuyển vào bên trong cùng ờ, xem và tham quan nha quý vị ơi. Đây là một căn nhà nằm trên uh, một trục của đường và nhà mình thì là một sẹt và một trục đi vào nha quý vị. Nhà mình thì với xây dựng thiết kế và có khu vực gara riêng, gara xe hơi riêng nha quý vị. Phòng khách riêng và có phòng bếp. Nhà mình thì có 5 phòng ngủ và 6 nhà vệ sinh với có một cái thang máy trọng lượng là 450 kg nha quý vị. Khu vực bên ngoài này thì à, chúng ta sẽ có một lớp cửa uh, sắt được gia chủ làm bốn cánh. Đây với căn nhà mình thì uh, xây dựng và thiết kế cũng uh, rất là tuyệt vời, không gian khu vực để xe máy cũng như là để gara ô tô riêng. Ở khu vực đây thì uh, gia đình mình có thể là đậu được uh, ô tô là, là 4 đến 7 chỗ nha. Đây khu vực bên ngoài. Đấy, với uh, một cái diện tích là ngang 4m2 và độ sâu là lên đến 21 mét sổ là khoảng 80 à, hơn 80 mét vuông nha quý vị và bên trong đây thì à, chúng ta sẽ có cái không gian khu vực à, phòng khách của căn nhà mình cũng là khu vực gara xe hơi nha quý vị bên ngoài đây thì sẽ được gia chủ làm gia đình mình chúng ta với một cái bộ cửa là cửa này là cửa gỗ căm xe nha rất là chắc chắn và rất là đẹp bền cho căn nhà mình này là một căn nhà có thang máy và nằm trên ngay sự khu vực là siêu thị Lotte. Nhà mình thì được nằm trên khu vực vị trí ngay trục đường của đường Lê Đức Thọ thuộc phường 16 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh và gần ngay với lại um, khu vực siêu thị Lotte và cũng như là đường Nguyễn Văn Lượng và um, đường Nguyễn Oanh gần về trung tâm sân bay Tân Sơn Nhất gần nhất nha và cũng là qua Bình Thạnh, Bình Tân và Tân Bình Tân Phú thì cũng uh, dễ dàng và thuận tiện nha quý vị. Và bên trong đây thì uh, chúng ta sẽ được gia chủ là tặng gia đình mình với một bộ sofa kèm theo là một tivi và nhà mình thì có thang máy trọng lượng là 450kg và có cả thang máy thang bộ luôn Để thuận tiện cho gia đình mình nhá Chúng ta lên xuống thì à, dễ dàng và thuận tiện nha quý vị Và với căn nhà này thì à, có thang máy và một cái diện tích cực dài cực khủng Và đang được bên kênh nhà đất bên em chào với một cái giá bán chỉ với là 12 tỷ 800 thôi và còn thương lượng cho những khách hàng nào thực sự thiện chí nha quý vị. Một căn nhà xây dựng khá là đẹp và tuyệt vời với à, thiết kế mẫu tân cổ điển và đẹp tại khu vực địa bàn của quận Gò Vấp. Căn nhà này thì có 102 hiện tại thì ờ, có 102 ở khu vực quận Gò Vấp thôi nha quý vị. Và đằng sau đây thì ờ, chúng ta sẽ có khu vực ờ, thang máy này của mọi người. Để em bấm thang máy ra cho quý vị khách hàng chúng ta cùng xem bên trong cái nội thất thang máy căn nhà mình nhé. Đây với căn nhà mình thì có thang máy là 450kg Thiết kế rất đẹp và tuyệt vời Và khu vực đằng sau thì chúng ta sẽ có thang bộ cũng như là khu vực um, phòng bếp của căn nhà mình nha quý vị. Và di chuyển sang khu vực đằng sau đây thì ờ, sẽ được gia chủ là tặng gia đình mình với một bộ bàn ghế ăn gồm 6 ghế nha quý vị. Và khu vực bên dưới đây nữa thì ờ, được gia chủ là tặng gia đình mình với một cái tủ lạnh và một cái ờ, tivi 65 in thì đã được gia chủ là vào hết nội thất gia đình mình rồi. Một căn nhà xây dựng và full nội thất rất đẹp. Xây dựng với một trệt, một lửng và ba lầu với có à, ờ, 5 phòng ngủ và 6 nhà vệ sinh, có phòng thờ giặt và sân thượng trước sau nha quý vị. Đường sau đây thì ờ, chúng ta sẽ có không gian khu vực phòng bếp và cũng là khu vực vệ sinh và ô khoảng giếng trời để ờ, gia đình mình lấy gió và lấy ánh sáng nha quý vị. Nhà mình thì có hướng chính là hướng Tây Nam, phù hợp cho những ai tục mệnh theo phong thủy là Tây Tứ Trạch. Và một căn nhà với ngang 4m2, độ sâu là lên đến uh, 21m và xây dựng là Tuyệt vời, với có thang máy và căn nhà này thì chủ nhà đang rất là cần tiền bán nha. Và nếu anh chị khách hàng chúng ta chỉ cần việc là nếu mà xem thích, chỉ cần uh, à, khẽ trả giá thôi thì uh, nếu mà cảm thấy được thì chủ nhà sẽ bán cho gia đình mình luôn để uh, chúng ta ở hoặc là chúng ta mua để cho thuê hoặc là mua đầu tư thì uh, vẫn có giá đầu tư cho gia đình mình nha quý vị. Và em sẽ không đi thang máy và em sẽ đi thang bộ lên bên trên để uh, mời uh, khách hàng cô chú anh chị mình cùng tham quan cái uh, khu vực tầng lửng nha. Khu vực cầu thang thì à, sẽ được gia chủ là thiết kế với những mặt đá hoa cương, tay vịn bằng gỗ căm xe và lan can thì được làm bằng kính cường lực nha quý vị. Bên trên đây thì à, sàn sẽ được gia chủ là ốp gạch. Và bên trong thì à, đã được gia chủ là tặng nội thất rồi. Cũng là giường, tủ và có điều hòa. Trên lửng đây thì sẽ được gia chủ thiết kế với một không gian khu vực phòng vệ sinh bên trên luôn. Và nhà mình thì ờ, đầy đủ với tất cả những các cái ờ, công năng nha quý vị Với lên đến 5 phòng ngủ và 6 nhà vệ sinh thì rất là tuyệt vời rồi Đây một không gian phải nói là đẹp và thiết kế hợp lý cho những ờ, vị khách hàng nào đang có nhu cầu mà cần nhiều phòng thì ở đây là căn nhà để cô chú anh chị khách hàng chúng ta cùng lựa chọn và tham quan nha quý vị và cùng em di chuyển lên khu vực bên trên chúng ta sẽ tham quan lên cái khu vực phòng ngủ trên lầu và phòng ngủ số 2 số 3 nha quý vị đây với căn nhà xây dựng rất là đẹp và tuyệt vời Trên đây thì ờ, cũng đã được gia chủ là tặng ờ, nội thất gia đình mình này Từ những các cái giường và có tủ, có điều hòa Đầy đủ hết rồi, full nội thất cho gia đình mình rồi nha quý vị Một căn nhà nằm trên ờ, vị trí ngay sát bên với lại siêu thị Lotte Và với căn nhà này có thang máy và một cái diện tích hợp lý và đang có giá bán chỉ với 12 tỷ 800 triệu đồng thôi và còn thương lượng cho những vị khách hàng nào quan tâm đến căn nhà này. Và khu vực cửa thì ờ, sẽ được gia chủ thiết kế với những cửa là cửa căm xe, gỗ căm xe như quý vị. Đây, di chuyển ra khu vực đường trước đây thì ờ, chúng ta sẽ tham quan đến ờ, phòng ngủ tiếp theo và cũng như là vệ sinh của căn nhà mình. Đây, những nội thất vệ sinh của không gian phòng tắm của căn nhà mình thì khá là rộng rãi luôn. Với thiết kế tuyệt vời. Không gian cực kỳ là thoáng mát và đẹp này quý vị. Trên đây thì gió thổi rất là mát cho cái không gian căn nhà mình. Nếu về buổi chiều thì rất là mát nha quý vị. Và căn nhà mình thì có hướng chính là hướng Tây Nam. Thuộc mệnh là phong thủy là Tây Tứ Trạch thì à, cô chú anh chị khách hàng chúng ta đi xem căn nhà này. Và bên em thì còn rất là nhiều những căn nhà khác để cho cô chú anh chị khách hàng chúng ta lựa chọn và cũng như là mua cho mình và tham quan những cái mẫu nhà đẹp ở quận Gò Vấp nha quý vị ơi. Sàn thì à, được chủ nhà là ốp sàn gỗ rồi Đấy, và tiếp đến thì uh, em sẽ mời uh, cô chú anh chị khách hàng mình chúng ta cùng uh, lên bên trên và tham quan cái uh, phòng ngủ tiếp theo nha. Nhà mình thì có hai giếng trời, một giếng trời là ở ngay khu vực cầu thang và một giếng trời ở đường sau. Cho nên là không gian căn nhà mình rất là rộng và thoáng mát cho không gian căn nhà mình. Bên trên đây thì à, chúng ta sẽ tham quan đến cái phòng ngủ tiếp theo này. Phòng ngủ số 3, khu vực đường, à, số 4, khu vực đường sau. Nhà mình thì có lên đến 5 phòng luôn. Và căn nhà này thì có sổ hồng riêng và giấy tờ hoàn công đầy đủ gia đình mình rồi. Mua bán công chứng trong ngày đều được nha quý vị. Với căn nhà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 đó là đang dự tính thì à, nếu cô chú anh chị khách hàng chúng ta quan tâm đến căn nhà này thì à, liên hệ ngay về bên kênh nhà bên em để đi xem nha và căn nhà này thì à, hiện tại ở khu vực quận Gò Vấp thì phải nói là giá rẻ này với 12 tỷ 800 thôi và còn thương lượng nha quý vị một siêu phẩm nhà đẹp thiết kế mẫu mới mẫu 2022 và mẫu villa Tân Cổ Điển rất tuyệt vời và cùng em di chuyển lên khu vực bên trên đây thì à, chúng ta sẽ tham quan đến cái không gian cũng như là khu vực phòng à, thờ và sân thượng khu vực bên trên ha mọi người. Tại nhà mình thì à, đầy đủ với tất cả công năng rồi. Thì bên trên đây chúng ta sẽ lên khu vực sân thượng của căn nhà này. Cô chú anh chị khách hàng quan tâm đến căn nhà này thì liên hệ về bên kênh nhà đất bên em để sở hữu ngay cho mình một siêu phẩm nằm trên khu vực địa bàn của quận Gò Vấp, ngay vị trí ngay sát bên với lại khu vực cờ công viên Làng Hoa và cũng là gần với lại à, khu vực chợ Hạnh Long Tây và gần với lại à, siêu thị Lotte nha quý vị. Đây là một căn nhà cực kỳ hiếm nha. Và một lần nữa thì video của vấn đề cũng kết thúc. Xin chào và xin hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị mình, khách hàng chúng ta trong những video sau. Xin chào và xin cảm ơn, xin hẹn gặp lại.